Thỉnh đại chúng lại an tọa, chúng ta tiếp tục vào phần 2. Sang phần thứ hai, à, giải đáp các thắc mắc. Thầy xin nêu câu hỏi. Câu hỏi à, thứ nhất từ bạn à, Tuyết Thu hỏi rằng Kính Bạch Thầy, con có một thắc mắc xin Thầy giải đáp giúp con. Ông bà con thường bảo khi dùng đũa, cái đũa ăn cơm á, phải lưu ý một số điều kiêng kỵ. Ví dụ là lúc ăn cơm thì không được gõ đũa vào bát đĩa, không được cắm đũa vào bát cơm hoặc không được vò cả nắm đũa khi rửa, vân vân. Vì làm như vậy là đang gọi ma tà, quỷ đói đến nhà phá nhà mình. Mà con thì rất hay vò đũa khi rửa bởi theo con làm như thế vừa nhanh lại vừa sạch. Vậy xin Thầy giải thích giúp cho con có phải nếu sử dụng đũa mà không cẩn thận là sẽ gọi ma đói đến nhà phải không ạ? Con xin tri ân công đức của Thầy. <laughs> Bàn Tuyết Thu hỏi câu này, các Phật tử ở đây có ai từng được nghe cái, cái chuyện này không? Ừ, đấy, đấy, ừ, đúng rồi. Thế thì Thầy xin trả lời bạn Tuyết Thu và đại chúng thế này nha. À, đúng là Thầy thì Thầy cũng có nghe cái lúc, lúc ở nhà Thầy cũng nghe cái chuyện này rồi các cụ bảo thế không được à, à, rửa đũa cả nắm như thế trước khi ăn là lấy đũa gõ bát gõ đĩa ầm mỹ lên là không được ma nó vào nhà Đấy. thế thì à, cái này á, thầy tìm hiểu thì nó xuất phát từ thực sự nó xuất phát từ trong cái giới luật của nhà phật á. trong oai nghi của các thầy ở chùa thì có một cái oai nghi là khi mà đi ăn cơm đó là không được gõ bát đũa và trong cái giới cấm ăn phi thời á, là không ăn chiều, tức là không ăn buổi chiều của chư Tăng. Á. Thì trong đó có luận giải rằng buổi chiều á, mà nếu ai mà còn ăn á, trong chùa đấy mà vác bát, vác đũa xuống bếp ấy, mà ăn ấy, khô đũa, khô bát ấy, thì ma đói, quỷ đói, nó sẽ rất khổ vì quỷ đói á, khi mà nghe tiếng khua bát đũa đấy là lửa trong cổ họng nó bừng cháy lên hay trong bụng nó lửa nó thiêu đốt nó rất là khổ nó không ăn được khua bát khua đũa nó nghĩ là sắp được đi ăn nó tưởng là nó sắp được đi ăn nhưng hóa ra lại nó chả được ăn gì và nó không ăn được cho nên nó rất khổ thế cho nên trong chùa ấy, trong giới luật các thầy thì chư tăng mới không khua bát đũa không ăn chiều là như vậy đấy thế thì có lẽ có thể từ cái chuyện này ở trong phật pháp mà thế gian họ, họ được truyền tải ra và ứng dụng vào cái việc ở trong nhà chúng ta. Đấy, trong Phật Pháp thì thường nói là ăn buổi sáng là ăn ăn của chư thiên, ăn buổi trưa là ăn của chư Phật, ăn buổi tối, buổi chiều, buổi tối là ăn của, của ngã quỷ, của ma đói, ma khát. Ừ, đấy. Cho nên bây giờ thì nhiều người ta cũng thực hiện là buổi tối, buổi chiều người ta ăn rất ít. Đấy. Như các thầy ở trong chùa thì buổi tối là không ăn cơm nghe không? có thể được uống sữa hoặc uống cốc bột gì đó thôi không có khô bát khô đũa gì cả đấy, đấy. Thế chỉ ăn ăn bữa chính buổi, buổi trưa là chính thôi thế thì có lẽ từ cái quan niệm này trong phật pháp mà nhân gian đã vận dụng vào cái cuộc sống của mình hàng ngày thầy biết rằng tất nhiên đại chúng biết trước khi ăn mà ta cứ cầm đũa ta gõ vào bát vào đĩa thì nó có hay không nó chẳng hay tí nào nó thể hiện cái việc giống như mình đang háo đói lắm đây này rất đói rồi đói lắm rồi phải không phải mầm mắm mầm ngay phải, <laughs> ăn ngay nó thể hiện như thế thì nó không hay nó không đẹp mặc dù là gõ bát gõ đũa thì nó cũng vang ra tiếng có nhiều nơi người ta dùng nhạc nhạc bát nhạc đũa đấy thế nhưng cái đấy nó phải ở trong cái buổi hòa nhạc á còn trong bữa cơm nhà mình mình mình cầm bát thì mình gõ len keng đũa len keng nó không hay ừ. thế cho nên là là các cụ chúng ta dạy chúng ta tránh cái điều tránh này có thể từ trong cái giáo lý nhà phật nghe không? Ừ, khi chúng ta ăn chiều ăn tối hay gì đó thì ta nhẹ nhàng không nên khô bát khô đũa nó ảnh hưởng đến cái loài vô hình ngã quỷ khiến cho nó bị khổ nó thiêu đốt mà ngã quỷ ấy có khi có người thân nhà mình vong linh người thân nhà mình ở đấy đó. thế rồi bạn ấy nói là cái việc cắm ờ, cái đôi đũa vào bát cơm các cụ cũng bảo kiêng thì chúng ta thấy trong đám ma đấy đám tang ấy mà thường ai cũng thế những đám tang của thường dân ở nhà bao giờ cũng có bát cơm cúng cắm đôi đũa bông rồi quả trứng vào đấy thế thì nếu mà chúng ta ăn cơm ta cũng cắm cái đôi đũa vào bát thì nó, trông nó giống giống như cái bát cơm cúng ấy. các cụ kiêng nó liên quan đến cái gì chết chóc các cụ ngại thế rồi rửa đũa rửa cả nắm ấy, thì người ta hay nói là vơ đũa cả nắm <laughs> thành ngữ cái câu vơ đũa cả nắm tức là nói là cái, cái, cái người này là không có cẩn trọng không có kỹ càng không có cái tâm mà, mà kính trọng cho nên là cái gì cái vơ đũa cả nắm các cụ dạy ngại cái từ đấy cho nên dặn con dặn cháu à, đừng vơ đũa cả nắm rửa rửa cả bó như thế muốn rửa kỹ càng từng cái thế đấy thì thầy đang chia sẻ để đại chúng hiểu là cái cái vấn đề cái cái chuyện này cái nó có thể có những nguyên nhân như thế mà sinh ra những cái kiêng kỵ nhưng mà với cái nhìn của Phật Pháp thì chúng ta thấy thế nào? Cái gì đúng, cái gì tốt, cái gì hay thì ta theo, cái gì không đúng thì ta bỏ. Nghe không? Ừ, cái việc mà khua đũa khô bát len keng thì Thầy nghĩ là không nên, nó không đẹp chút nào. Chúng ta là cái người gọi là lịch sự thì không nên như thế. nha Còn đi đâu biểu diễn nhạc bát, nhạc đũa thì khua thoải mái. Còn trong bữa cơm không nên như thế, nó không hay. Trừ trẻ con, <laughs> trẻ con nó đói thì nó cứ gõ mắt có đũa ẩm mỹ lên cái đó không nói nhưng mình đã gọi là người có ý thức thì tránh cái việc đấy yeah. còn cái việc à, rửa đũa mà rửa cả bón ấy, thì thầy nghĩ nó không ảnh hưởng gì cả nó không ảnh hưởng à, không sao hết ấy. Yeah. Ừ, cho nên cái đó là câu chúng ta có thể làm được yeah. bây giờ nó có máy rửa bát rửa đũa đấy à, chứ cho cả đống đũa vào máy nó, nó sục cho một lúc là sạch hết thế thì cái đó nhất là ở nhà hàng mà lại rửa từng đôi đũa một thì nó lâu lắm nhà hàng một lúc hàng trăm khách vào ăn mà rửa từng đôi đũa rất lâu cho nên nhân viên người ta rửa cả bó là bình thường có phải không ạ đó thế thì ở đây chúng ta thấy nhé cái, cái quan niệm này nó không phải hoàn toàn là đúng nó không có đúng sự thật chỉ trừ duy nhất mỗi cái việc chúng ta gõ bát có đũa đấy thì có thể nó tác động đến thế giới tâm linh là những cái loài ma đói quỷ đói họ có thể là họ bị khổ nhưng cũng không phải vì như thế là gọi họ về nếu như thế thì nhà nào cũng gọi họ về à? không phải không phải vì thế mà gọi họ về nhưng mà có thể có những loài ngạ quỷ ở cạnh chúng ta khi chúng ta gõ bát gõ đũa như vậy nhất là vào buổi chiều thì họ bị thiêu đốt họ bị khổ cho nên chúng ta tránh cái đấy nhé chúng ta tránh cái đấy đi thế còn cái việc rửa đũa cả nắm hay là cắm cơm vào bát thầy nghĩ đấy nó không ảnh hưởng gì cả chúng ta có làm cũng không sao mà Đấy, cầm đũa mà gắp nhiều quá mỏi tay thì cắm tạm vào bát cơm để nghỉ tí <laughs> không, sao cả không sao nhé thầy xin trả lời cho bạn tiếp thu như vậy à, câu hỏi tiếp theo từ bạn nguyễn nguyệt kính bạch thầy con tên là nguyệt con có người anh bị chết oan thầy ạ à, hôm ấy anh con đi làm tăng ca anh nói phải 12 giờ đêm mới về nhà được, nhưng nhà con đợi mãi không thấy anh ấy về, điện thoại gọi cũng không được. Mẹ con thì ruột nóng như lửa đốt, cả nhà sùng sục đi tìm và báo công an. Đến ba hôm sau thì phát hiện ra xác của anh con ở ngoài cánh đồng rộng, trên người không còn tài sản gì. Công an điều tra thì nói nghi vấn đây rất có thể là vụ án giết người cướp của. Anh con mất cũng đã được một năm rồi, nhưng bên phía cơ quan chức năng chưa tìm được hung thủ gây án. Đến bây giờ, thỉnh thoảng bố mẹ con vẫn cứ nằm mơ thấy anh con về, nói rằng anh con bị chết oan, không siêu thoát được. Bố mẹ con sầu khổ khôn nguôi, cứ héo hon, gầy mòn đi vì thương con. Xin Thầy tử bi chỉ lối cho gia đình con biết anh con chết oan như vậy thì đã siêu thoát chưa ạ? À? Con xin tri ân công đức của Thầy. đó thế là bạn Nguyễn Nguyệt gửi câu hỏi về câu chuyện ờ, của anh trai bạn ấy ừ, bị ờ, có thể là bị người ta cướp của rồi người ta giết người. Ừ. Thì ở đây bạn hỏi về cái chuyện chết oan ừ, thì có siêu thoát được hay không? Thì kính thưa đại chúng ấy, chúng ta đã biết rằng á, sinh dĩ nghiệp, tử dĩ nghiệp mà trừ các bậc thánh đạt đạo thì sinh do nguyện mà tử là do nguyện nhé từ trừ các bậc thánh đạt đạo sinh tử họ đã hoàn toàn tự tại. Họ muốn tái sinh ở đâu, muốn Giáng sinh ở đâu là họ Giáng sinh ở đấy được. Và họ muốn lúc nào họ ra đi là họ ra đi được ngay. Này chúng nghe câu chuyện mà Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ đấy. Ừ. Hôm ấy là ông quyết định là ông bỏ báo thân. Thế thì ông ấy dặn dò vợ con thê thiếp xong hết rồi, ông vào trong phòng. Ông nằm trên mỗi cái giường ở trong phòng, ấy. ông nằm, nằm nghiêng bên phải, nằm xong cái là ông nhắm mắt là ông thâu thần ông ra đi luôn thế thì mãi lâu sau thì vợ con thê thiếp các thứ bắt đầu đập cửa vào thì thấy ông đi rồi sao mà làm để vào mũi là không thấy thở rồi đi rồi tịch rồi thế là các vị lu loa khóc âm khóc ý hết cả lên nghe không à, ới đất ơi thế nọ kia ông đi ông bỏ tôi thế nọ thế kia ừ. thế khóc một lúc thì ông lại ngồi nhóm dậy <laughs> ông mắng cho một trận nên thân ông bảo sinh tử là lẽ dĩ nhiên làm gì mà phải làm ầm ĩ não loạn chân tánh của ta đi ra đi để cho ta đi thế là ông lại làm xuống rồi ông đi <laughs> từ đại chúng <laughs> đấy từ đại chúng cái này chúng thấy có đặc biệt không rất đặc biệt đấy. ngài tuệ trung thượng sĩ còn là thầy của vua trần nhân tông đấy là một vị thiền sư thứ thiệt đặc biệt rất nổi tiếng đấy thì những cái bậc như thế là sinh tử là tự tại theo nguyện của họ ừ. còn mình bây giờ thì lắc léo mãi không đi được à, muốn chết không không chết được ôm lay ôm lắt mãi không đi được rất là muốn sống thì cũng không xong mà muốn chết thì không được vì chúng ta chưa tự tại chúng ta còn cái khối nghiệp quá nặng Đấy, Thế thì ở đây chúng ta biết vậy như vậy đối với phàm nhân chúng ta sinh tử đều do nghiệp nó, nó chi phối hết ấy. Thì nói thật thì chúng ta gọi là chết oan ấy. chẳng có cái gì là oan cả đâu thưa đại chúng. Cái gọi là oan đấy là vì chẳng qua chúng ta chưa thấu được nhân duyên thôi, chưa thấy được nghiệp quả thôi, ta gọi là oan. Và chính cái người bị chết gọi là chết oan đấy họ cũng không biết là họ họ phải trả nghiệp gì đấy. Có thể kiếp trước mình cũng đã từng từng hàm oan cho người mình cũng như thế cho nên giờ mình phải có những cái chết như vậy thưa đại chúng cho nên đối với phật pháp mà thấu ra nhân duyên ấy, thì không có cái gì gọi là chết oan cả Đó, nhé thế nhưng còn đã chết rồi thì ai cũng như ai bỏ thân một cái là thần thức thoát thân theo nghiệp mà đi à, trong chín ngày nếu không bị đọa xuống địa ngục không được sinh lên thiên cung thì chúng ta ở trong trong các con đường còn lại ngã quỷ à, súc sinh à, hoặc là tái sinh làm người hoặc làm làm vị quỷ thần đó thường là như vậy thế thì kính thưa đại chúng đấy là một cái lẽ tự nhiên lẽ thật như vậy thôi ừ. nhưng mà vong linh khi chết ấy, chết thì kiểu như thế này họ họ nghĩ là mình bị oan ức và cái tâm hận thù của họ uất hận của họ rất là lớn Chính cái tâm uất hận này khiến cho thần thức của họ bị chậm việc tái sinh hoặc là tái sinh vào những cảnh giới xấu. Ừ, như ở đây có thể đoạn làm ngạo quỷ, nghe không? Là do cái tâm hận này này đấy. Cái tâm gọi là cái, cái, cái gọi là trạng thái tâm mà, mà, mà cái cận từ nghiệp đấy. Thưa đại chúng, ảnh hưởng rất nhiều đến cảnh giới tái sinh của mình. Cho nên người nào trước khi chết mà tâm được thanh thản, hoan hỷ thì cảnh giới tái sinh mới tốt đẹp còn trước khi chết mà uất mà hận ờ, mặc dù cái điều đó của mình mình làm là đúng đi chăng nữa mình bị chết vì mình đúng họ sai đi nhưng mà mình uất hận đấy, thì mình vẫn bị đọa cơ mà đại chúng đó. đó ờ, hoặc là khi chết mình ân hận mình cũng bị đọa ân hận ờ, tôi làm được điều bị làm cái điều gì đó giống như bà à, mặt lợi phu nhân đấy trước khi bà chết bà ân hận vì trước đó ít ngày bà làm một cái điều nhiều ế đấy, làm điều như ấy mà bà là một phật tử thuần thành đấy cho nên sau khi chết bà vẫn bị đọa xuống địa ngục 7 ngày tính theo cái thời khắc của thế gian ừ, 7 ngày thế cho nên cái tâm cái tâm cuối cùng của chúng ta khi ra đi đấy gọi là cái cần tử nghiệp cái tâm mà tương tục tái sinh đấy rất là quan trọng ừ. thì thường những cái người bị chết theo cái kiểu bị giết như thế này họ rất uất thận rất là hận thù cho nên là tâm thức của họ bị chìm đắm họ chậm trễ trong việc tái sinh họ cứ luẩn quẩn ở cái chỗ đó những người bị chết tai nạn cũng thế thường hay luẩn quẩn ở cái chỗ mình bị tai nạn đấy và nhiều khi còn nghĩ là mình chưa chết người ta vứt xác mình đâu mất rồi chứ tôi chưa chết cứ thế rồi đến khi mà lại tìm được ai mà thay thế vào đấy thì họ họ họ mới có cái duyên để họ đi đấy, đấy cho nên chúng ta bảo là cái chỗ đấy có ma nó bắt là cái chuyện có cái chuyện đấy xảy ra thế thì vậy thì với cái trường hợp này với anh trai của bạn này thì một cái điều rất quan trọng đó là làm sao phải lập được cái đàn để mình gọi là thôi đàn giải oan cho anh ấy, để cho anh nói là đàn giải oan thực chất ấy là phải thỉnh chư tăng đến để khai thị cho vong linh. Để vong linh rõ biết là mình đã chết rồi và chết ấy là do chính nghiệp của mình. Ừ, chính nghiệp đấy chứ không phải là là nó là cái chết vô lý đâu. Ở thế gian này không có cái gì vô lý cả. Ừ, cho chính nghiệp mình. Hiểu được như vậy thì họ họ mới có thể an lòng họ họ đi nhưng không thì họ cứ quẩn quanh ở đấy nhé thì cái điều quan trọng là phải lập được cái đàn này để, để làm lễ giải oan cho, cho, cho vong linh để vong linh giác ngộ được thì vong linh mới có thể thoát đi được đó, cái điều đó thì thầy xin à, tư vấn cho bạn uh, Nguyễn Nguyệt như vậy nhé. Ừ. Một câu hỏi từ bạn Tuấn Nguyễn hỏi rằng a di đà phật con đã bạch thầy con đã phạm vào năm giới của người phật tử và con băn khoăn liệu con có còn được quy y tam bảo và quay đầu lại nương nhờ cửa phật được hay không Này, bạn nói là bạn đã phạm vào năm giới của phật tử và băn khoăn liệu bạn có được quy y tam bảo và quay đầu lại nương tựa cửa phật hay không con muốn kiếp sau mình được đầu thai làm người nhưng con thấy mình gây quá nhiều tội lỗi ở kiếp này thì không có cách gì để truyền nghiệp. Ừ. Con xem trên Facebook Thầy rất nhiều bài giảng của Thầy về Phật Pháp, thì liệu Thầy có thể cho con vài lời khuyên về lỗi lầm của con được không ạ? Vì con sợ mình sẽ đầu thai làm súc sinh thì thật khó có thể quay trở lại làm người được, Thầy ạ. <laughs> Đấy, bạn Tuấn Nguyễn, bạn này đã có nghe Thầy giảng cho nên bắt đầu biết lo sợ. Đây là cái điều tốt, bắt đầu chuyển hóa đấy, nghe không? Thầy xin trả lời bạn Tuấn Nguyễn và đại chúng cùng nghe thế này. Thứ nhất ý, là cái việc quy y tam bảo là cái pháp đầu tiên cho bất kỳ một ai muốn trở thành đệ tử của Phật thì đều phải qua pháp quy y tam bảo. Mà pháp quy y tam bảo này phải được chư tăng truyền thọ cho, nghe không? Đấy, rồi truyền ngũ giới cho mình. Ừ, đó. Và ai cũng có thể quy y tam bảo được, không kể là người à, hay là vật là hữu hình hay vô hình, nghe không? trời thần quỷ vật đều có thể quy tam bảo được hết riêng pháp quy y thì như vậy nghe không? còn thọ giới thì lại lại không nhé thọ giới thì không phải ai cũng thọ giới được Đó. riêng quy y tam bảo thì bất kỳ chúng sinh nào cũng quy tam bảo được hết ừ. thế cho nên ấy, ở đây ấy, thì à, riêng về pháp quy y ở đây thầy nói là chùa mình thì tháng nào cũng có tổ chức lễ quy y và bây giờ chùa mình còn truyền quy y trực tuyến nghe không nên nếu mà ai muốn quy y mà không về được chùa thì có thể theo dõi chương trình trực tuyến và quy y trực tuyến cũng vẫn vẫn đắc quy y như thường nhé ở tại nhà mình mà tivi nên mình quy y theo theo sự hướng dẫn của các thầy mình vẫn đắc quy y như thường và đắc một cách đúng pháp. Ừ. Về phía cho bạn Tuấn Nguyễn, bạn nói là bạn đã phạm vào năm giới của người Phật tử và bây giờ bạn rất là băn khoăn, không biết bạn nên có được quy y tam bảo nữa hay không. Thì Thầy xin chia sẻ thế này, bạn nói rằng bạn đã phạm vào năm giới của người Phật tử là sai. Nha. Tại sao lại thế? Ờ, vì bạn ấy chưa quy y, chưa thọ giới thì không thể gọi là phạm vào năm giới của Phật tử được. Chỗ này chỉ nói là bạn ấy phạm vào tội thôi. Tội có thể là sát sinh, tội ăn trộm, ăn cắp, tội tà dâm, tội nói dối, tội nghiện ngập đấy là bạn phạm tội chứ không phải là phạm giới vì bạn đã có giới đâu mà phạm đã thọ giới đâu mà có giới nghe không đúng không phật tử phải thọ giới thì mới có giới có giới thì mới gọi là phạm giới tôi chưa thọ giới tôi chưa quy y thì chưa thể gọi là tôi phạm giới được nha trong ờ, nhà thiền ấy, có câu gọi là phạm giới còn gọi tỷ kheo nha. tức là những vị tỷ kheo nhưng vì tỷ kheo là vị thọ giới tỷ kheo tăng là thọ 250 giới mới thành tỷ kheo thế thì trong khi trì giới giữ giới thì có thể có lúc họ phạm do tâm họ yếu hoặc do một cái duyên nào đó họ phạm nhưng họ vẫn là tỳ kheo vẫn gọi là tỳ kheo chứ còn mình là người thế gian này mình có phạm thoải mái chưa gọi là tỳ kheo đúng không vì mình có phải là thọ giới đâu mà gọi là tỳ kheo cho nên có câu phạm giới vẫn gọi là tỳ kheo nhé thì cũng thế bạn này chưa quy y tam bảo chưa phải là phật tử thì không thể nói là tôi phạm năm giới của người phật tử được mà chỉ gọi là tôi có phạm tội bạn giết người thì phạm vào tội giết người bạn trộm cắp thì bạn phạm vào tội trộm cắp đấy không gọi là phạm giới cũng không gọi là phá giới vì bạn chưa có giới bạn chưa có giới vì bạn chưa thọ giới thế còn các phật tử chúng ta là có giới rồi bây giờ phạm gọi là phạm giới thế còn cố ý mà phá gọi là phá giới phạm là mình lỡ mình do yếu kém mình không trì giữ được không? do những cái, cái tập khí ác nghiệp mình nó khiến mình phạm đấy gọi là phạm còn biết rồi cố tình cố ý gọi là là phá giới nhé đấy thế cho nên thầy thì chia sẻ để cho bạn tuấn nguyễn biết là bạn không gọi là phạm giới bạn chỉ gọi là có phạm tội thôi phạm năm cái tội nha, như vừa nãy thì những cái người như vậy á, vẫn hoàn toàn có đủ tư cách để quy y tam bảo để mà thọ giới của Phật. Đó, chúng thấy ông Agumila đấy, ông giết đến 999 người rồi ông vẫn được quy Phật đấy, rồi lại còn được xuất gia đắc đạo nữa, nghe không? Và đúng Phật Pháp là như vậy, Phật Pháp là chỗ mà cũng để dành cho tất cả những người tội lỗi như chúng ta có chỗ trở về. Và chứ không phải Phật Pháp chỉ dành cho những người trong sạch, đức hạnh thì không phải. Chúng ta toàn là những con bệnh, bệnh thân và bệnh tâm rất nặng nề, nghiệp chướng thì như núi, chúng ta mới phải cần đến cái, cái con thuyền Phật Pháp để cứu vớt chúng ta chứ. Cho nên chúng ta mà đã thanh thang rồi, đã giải thoát rồi thì cần gì văn Pháp, đúng không? Đó, thế cho nên ấy, bạn Tuấn vẫn hoàn toàn đủ tư cách để quy y Tam Bảo, nha, để mà thọ giới Pháp của Phật, Đó, không có lo lắng gì cả. Thế ở đây bạn ấy lo rằng là bạn ấy nặng nghiệp như thế thì bạn có cách gì để chuyển không? Thì thưa bạn, quy y Tam Bảo thọ giới của Phật là bắt đầu được chuyển nghiệp, thọ và giữ gìn giới của Phật là bắt đầu chuyển nghiệp. Quy Tam Bảo được tăng phước báu, giữ giới của Phật tăng thêm phước báu. Có phước báu thì nghiệp nó sẽ chuyển, nghe không? Đó. Có tu là sẽ có chuyển, ừ, chứ không thì không thể chuyển. Và ở đây bạn lo rằng là bạn ấy nhiều tội quá chết đầu thai làm súc sinh thì khó được làm người. Cái này là đúng, thưa đại chúng. Nói thật với đại chúng, chúng ta không tu tập cơ mà hầu hết chúng ta chết chúng ta đọa làm ngã quỷ vào địa ngục đấy đức phật đã ví dụ rồi ngài nói cái người trên thế gian này sau khi tắt hơi thở đó, lìa đời đấy đa phần là đọa làm số ba đường ác cái số người được tái sinh trở lại làm người ít như đất ở trên đầu móng tay này so với đất ở đại địa này đại chúng biết nó ít thế nào cho nên chúng ta năm nhớ rằng năm giới chính là cái thuyền để chúng ta chúng ta bước lên để đi đến cái cái cõi người này đấy ừ, năm giới đấy giữ năm giới tốt vâng, thì mới có thể tái sinh trở lại làm người đó, chứ không phải không cho nên ấy bạn ấy lo thế là đúng mà thân người thì đức phật nói là quả thật là khó được phật pháp thì khó gặp khó nghe không phải dễ thân người khó được nhưng mà dễ mất một phen mất rồi muôn kiếp khó trở lại cái điều này thầy rất mong muốn phật tử phải tư duy cái chỗ này thật là sâu sắc khi chúng ta có thân người này chúng ta nhởn nhơ lắm à, cũng giống như nhà mình ấy mua được cái xe máy rồi ấy, mấy ngày đầu thì còn quý nhưng năm sau là hết quý cái xe máy rồi chúng ta cũng thế cái lúc đầu có được thân người này là hạnh phúc lắm nhưng mà có được vài chục năm bắt đầu xem thường sống buông thả không biết dùng cái thân này cho những việc lợi ích cũng có những người người ta có thân người người ta làm được bao nhiêu điều lợi ích cho mình và cho đời thế còn mình có cái thân người toàn gây ra những điều tội lỗi thôi để khổ cha khổ mẹ khổ mình và khổ xã hội chết rồi mình lại còn bị đọa đấy cho nên chúng ta thật hạnh phúc khi chúng ta biết phật pháp để biết dùng cái thân này dùng cái thân này làm sao lợi ích nhất vì nó chỉ có được mấy chục năm thôi nó chỉ tồn tại tuổi thọ của cái thân này chỉ thế thôi hạn sử dụng của nó chỉ có thế thôi dùng làm sao cho hiệu quả dùng cho lợi ích nhất Đấy, thầy nói sống có giá trị sống lợi ích đấy. thì bạn này bạn lo là đúng đấy đừng để đến khi cái thân này chuẩn bị mất chúng ta hối hận ta chưa làm được một điều gì lợi ích tốt đẹp ở trong đời này lúc ý thì không kịp nữa đó nhé thế thì thầy à, khuyên bạn bạn vẫn đến quy y tam bảo được vẫn tu tập để chuyển hóa nghiệp được nha à, thôi câu hỏi thì còn rất nhiều nhưng Thầy chắc xin dừng đây vì 11 giờ 15 rồi. Đại chúng còn à, thọ trai, giờ thì đại chúng chúng ta dừng ở đây.